tha yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao cũng đường ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cùng nhạt cũng phai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không đời nào còn bình yên thì cây sẽ mờ sâu tận trong đáy lòng Anh rời đi nói sẽ cùng bằng không Nơi con tim mồ côi giờ này nhớ anh đi sao cho vừa phút bên nhau thừa vai ấy lỡ đoàn tuyệt tình anh bước đi theo người cô níu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cô liêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải người mang tình anh không phải yêu thương người em gió này dặn lòng cô xóa hết tâm tình mà có đường đâu cớ sao nỡ anh lòng người vội quên hết duyên đâu người quay bước người chẳng tiếc thương duyên anh sầu em mang tình anh trao ai người Yeah. hai bên nước giữa sông tình đời đừng trong vẫn người lòng đong người lòng đau nước mắt đừng đem dối trá em quát rồi lại đi xa khi lúc ngoài đông giờ đã trổ bông thương em thì không sao cứ dài dòng mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng anh không mau hôn thì tránh không tơ sáng sông tiên anh khỏi lo Hiếu của em là ông chủ hội đồng Nếu mà thất nghiệp về thu lúc bỏ kho Vườn nhà em cây trái thì xung xuê con người làm trong nhà đếm không xuể Cưới em về anh không cần làm rễ Cái xây cái biệt phủ để em rất sẵn dê Dưới chỗ em thì là nơi dân giả Nhưng mà sống cuộc sống của thương gia Em đã ưng là tí mắt sẽ gả. Nên anh ngại ngại đó là mắt qua nhà Thức dâu xa từ đây lên thành phố đường là để cho ai dân dương tình yêu của anh trao em cơm xá em trao em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời em sinh ra là để cho trẻ yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dân dương tình yêu của anh trao em cơm xá em trao em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến Tự nhiên con người vô đứng trước cửa nhà À thì ra con bà bà sắp tới đây rồi Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mau Vì anh thương yêu thương là để bao tràng lầm đường là để cho anh nhịp piano anh bồi hồi Bia đã ngâm, anh đã thấm hơi mấy say rồi Nhìn trời nhìn mây, ông bông đồ nô tung cánh bay ngang đời Người xuất gia, bỏ lại tiếng sao trời ơi Ngất hôm nay anh không sai không về đâu Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly tràn Mừng ngày nàng đã qua Cùng nhau hòa ca mình góp vui từng ta đừng từng từng từng từng từng Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ à? cho che yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho chỉ trong mảnh dành được ở bên em chờ che lo lắng cho em